Chào mừng các bạn đã đến với Khám phá Thế giới, nơi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm những câu chuyện trên thế giới và những thông tin mới lạ, vô cùng độc đáo và thú vị. Mười cách để nhìn thấy ma mà người xưa thường dùng Thế giới tâm linh huyền bí khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, nhưng một số người lại hứng thú và muốn tìm hiểu nó. Người ta nói rằng con người sợ ma là bởi vì chúng ta không nhìn thấy nó, chả ai đi sợ một con hổ trong chuồng cả. Vì vậy, nếu bạn là người muốn khám phá những điều bí ẩn thì hãy xem clip sau đây để biết 10 cách thấy ma mà người xưa thường dùng nhé. Dần dần ta có rất nhiều cách để nhìn thấy ma, nhưng trong bài viết này chúng tôi chỉ chia sẻ 10 cách thôi. Như bạn biết đó, vòng linh người chết xuất hiện ở nhiều hình dạng khác nhau, nên với mỗi dạng sẽ có những cách khác nhau để thấy. Các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ tâm lý và làm theo những gì chúng tôi chia sẻ sau đây. Đừng sợ hãi nếu bạn không tin là ma có thật và muốn kiểm chứng nó. 1. Cách 1. Thắp nến lúc 12 giờ đêm các bạn chuẩn bị nến, nam chuẩn bị 7 cây nến, nữ chuẩn bị 9 cây nến. Đúng 12 giờ đêm, thắp số lượng nến tương đương với giới tính. Sau đó tắt đèn và ngồi trước gương trải đầu và gọi tên hồn ma người chết mà bạn muốn gặp. Thời gian vong hồn xuất hiện tùy thuộc vào vía của bạn. Nhiều bạn cao vía có thể sẽ không gặp được. 2. Cách 2. Ra nghĩa địa cách để dễ thấy ma nhất là đến nơi ở của họ đó là ra nghĩa địa vào đêm muộn. Bạn chỉ cần đi vòng vòng ở nghĩa địa từ 10 giờ đêm trở đi. Khi nào bạn cảm thấy có người đi theo sau thì hãy đứng hai chân rộng bằng vai rồi cúi xuống nhìn qua háng của mình. 3. Cách 3. Sử dụng dù che nắng vào khoảng 12 giờ đêm, các bạn mở ô, dù đi trong nhà và tắt điện đi, hoặc ra vườn nơi vắng vẻ thì một lúc sau bạn sẽ nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai. Điên à mày? 4. Cách 4. Sử dụng gương soi Vào những ngày rằm khoảng 12 giờ đêm, các bạn cầm gương và sơ gương hướng về phía mặt trăng. Lúc đó, bạn sẽ thấy một vùng ánh sáng trắng xuất hiện trong gương soi. 5. Cách 5. Lá liễu và màu chó mực một cách để thấy ma khác là dân gian tương truyền lấy hai cành lá liễu nhúng vào máu chó mực. Sau đó giữ hai lá liễu đó trước mắt, nhớ nhắm mắt lại và chờ khoảng 2 đến 3 phút thì bạn sẽ thấy thế giới như tối sầm lại. 6. Cách 6. Vào nhà vệ sinh vào nhà vệ sinh tắt đèn rồi lại bật đèn lên, sau đó dội nước vào bồn cầu 3 lần, rồi tiếp tục bật, tắt đèn thêm một lần nữa. Nhìn thẳng vào gương và gọi tên hồn ma mà bạn muốn gặp. 7. Cách 7. Giải bột năng Nếu bạn nghi ngờ nơi nào đó có ma thì bạn chỉ cần giải bột năng hoặc bột phấn lên khắp nơi đó vào lúc trời tối rồi núp vào chỗ khác để xem dấu chân mà xuất hiện. Ngoài ra, nếu gia đình bạn có người thân vừa chết và bạn muốn kiểm chứng xem có ma hay không, thì bạn có thể giải bột năng xung quanh giường và phòng ngủ của người chết để kiểm tra dấu chân vào sáng hôm sau. 8. Cách 8. Trải đầu chiếc gương vào đúng 12 giờ đêm, cầm lược đứng trước gương trải đầu, vừa trải vừa cười đùa khoảng 15 phút, sau đó gọi tên vong hồn mà bạn muốn gặp ba lần. Hồn ma đó sẽ xuất hiện và đứng cười với bạn trong gương. 9. Cách 9. Ngủ trong căn nhà hoang Nếu bạn muốn thấy ma thì cách tốt nhất là vào một ngôi nhà hoang bị đồn có ma rồi ngủ qua đêm ở đó. Trước khi ngủ thì bạn nên đi một vòng để xem có phường đạo trích nào không nhằm tránh mất mát tài sản, sau đó bạn cầu khấn để được thấy vong hồn. 10. Cách 10. Máu gà trống Lấy máu gà trống vẽ lên trên gương cầm tay hình bát quái vào đêm trăng tròn. Sau đó, hướng gương về phía mặt trăng và gọi tên vong hồn ma muốn gặp.